Xin chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình nha Hôm nay uh, mình sẽ bắn uh, full set tàu lao Đây Snack DBA dbr chứ Và cây uh, ờ, Descop Một khẩu súng trong uh, truyền thuyết Nói chưa truyền thuyết mẹ vậy giờ nó bắn đại trà rồi Cái đạn chậm bắn ổn định Đó là những uh, điểm của uh, Descop Hay đạn chậm ưu điểm mẹ rồi nhưng bắn đầm to đầm tay đẹp à, trên tay mình là cây rifle đặc biệt nhất game cũng ờ, là cây rifle từ đó giờ chưa có nha à, cây này đặc biệt là không nên thẩm du chỉ nên ở lộn không nên đi săn chỉ nên thẩm du đây mình cho anh em coi vì sao nó không được uh, không nên sang khẩu súng này cứ đùa với anh thôi à, tại vì cái này nó có hai nòng đó anh em bắn rất là đặc biệt á à, đầu chết mất tiêu trời ơi thì uh, mình làm clip một mình thôi nhưng mà em plan cứ kéo qua chơi chung với mình hiện tại thì ạc uh, lucifer vẫn chưa được unlock cho nên mình rất là buồn mình đang rất là buồn luôn anh em đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao với tám bạn khó ăn được à, mặc cho mình sức mịch à, bao nhiêu tích cực với tám vẫn cứ bỏ mặt mình bỏ một bỏ mặt một game thủ như vậy sao chứ mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày bố lên bố giết mày luôn bố không khe mày là ai hết á à, đồ mày giết tao à tại sao không để ý lúc đó mình nói gì chuyện anh em cho nên giết tôi thì sự là tôi vẫn còn rất là buồn không muốn chơi nhưng mà giờ không để mình bỏ mặt trên hồi youtube như vậy cho nên là tôi uh, lên uh, làm clip cho anh em coi nhạc của uh, thi tống rồi chết luôn rồi tiếp tục qua những mới nha anh em thì hôm nay mình cảm thấy rất mình thật thực sự là mình không có tâm trạng để mà bắn luôn á cảm giác như nó là thiếu thốn cái gì đó nhưng mình chơi đặt kia riết quen rồi à. giờ mình chơi đặt người ta mình chơi nó quen doanh nghiệp sau này mình chơi ạc cái trời súng hai nòng mà ai vết bẩn nhờ này này trời ơi súng hai nòng mà còn nhiều lắm bảy mấy viên lận đậu xanh ăn nó cho nó cho trái flash mà lâu vậy luôn á vào đây vào đây lên đây chế bảo cu lên đây cái này bắn một tí là hết đạn anh em mà em thấy không trời ơi xô vô mất là phê luôn mà có điều ờ, ở dân ngu nha giờ mà biết bay nó khôn một phát là anh em xác định luôn nói nha mày định tổng thủ tiêu anh à mày định trốn hả tơ ôi giờ ôi giờ ôi mày lên đây mày nghĩ gì không đầu mày kia nữa mày kia đâu mày nghĩ gì không đầu tôi chưa cho mày còn chiến hơn à, à! nghĩ gì không đâu tụi mày nghĩ gì không đâu đùa với khải xếp bên đây á trời ơi làm sống thằng trời tao kiếp kiếp running á làm gì tao ui trời cũng sống thì cái súng này bắn rất là mượt <laughs> bắn à, rất là rất rất là đặc biệt luôn á mình cảm thấy cái súng mình rất bắn rất là đặc biệt luôn á nó có hai nòng ấy bắn ra hai viên là bắn đạn kép nữa mà đạn kép nhưng mà không phải thay hai lần bắn lần ra hai viên á anh em coi nè thấy không bắn lần ra hai viên nè thấy không anh em thấy không bắn rất là đặc biệt luôn tốt rồi thế là thế là thế là chạy trời ơi bà đét chất tiêu rồi nhìn bà đét nè ý hai thanh niên lầy hai thanh niên lầy hiện tại uh, tôi có đang nói chuyện với uh, một GM của uh, ờ, được của, của uh, game này nhưng mà tôi không biết chắc chắn là người đó có thể unlock hạt cho tôi hay không tôi cũng không tôi không dám chắc chắn lắm tôi chỉ nghĩ là tôi cứ gì tiếp nghĩ cứ giữ suy nghĩ đó thôi à tôi cũng chỉ mong rằng là Z8 sẽ xin lỗi tôi rồi mở hạt lại cho tôi tại vì tôi không muốn bất kỳ cái gì nữa hết á tôi không muốn bất kỳ cái gì hạt à, nào khác là tôi hết thì đối với tôi ạc tôi là quá đủ rồi nhìn đam mê nó khó kết thúc lắm đó các bạn cái gọi là đam mê mà sao mà kết thúc dễ vậy được mày với ai tầm xa nó đạn nó lợi túng có một viên là bắn nó cũng đã cái đồ sao sao nó sao nó chết trúng tôi ta chạy di chế hả mày chạy di chế hả lên đây lên đây lên đây giết đám này á đùng nó thấy tôi á đùng á đùng á đùng dân chơi biến hero rồi dân chơi biến hero rồi sao chơi ơi bốn chém của tao ủa sao kỳ vậy ôi chứ kỳ thì uh, hôm nay mình sẽ ra định kỳ một ngày một video bắt đầu từ hôm nay là mình sẽ mượn uh, chắc là mình sẽ mượn hàng này mình làm clip luôn mình cũng không chắc chắn nữa mình đang rất là buồn gì ví dụ cao không được mở hơn thì mình làm gì tao mày chạy nó nhảy lên lại làm gì tao gì nick gì rồi mình đi it's me it's me hoài à, để giết chết bà đó đi trời ơi à, đầu tiếng chiều tiếng chiều vì chiều đứng của bạn thêm thằng ngu nữa thêm một thằng ngu dân chơi dân chơi dân chơi dân chơi dân chơi tesla à dạ giết luôn rồi rồi ờ, tiếp tục nha anh em đây uh, sẽ là round cuối cùng uh, xin lỗi anh em vì clip không được dài như bình thường tại vì uh, mình uh, thực sự là mình có tâm trạng để mình chơi mình cố gắng để làm clip cho mình coi thì anh em uh, coi clip nhớ like và share uh, ủng hộ mình nha khá đụng quá khói bay ổng qua trời ơi em nói tình tình trí tôi kìa Chạy thôi Chạy thôi Gì vậy Làm gì vậy Chết gì chứ Sống làm gì Sống chặt đất cho làm gì Chết gì chứ Trời súng bắn lên kêu phê dễ sợ Ồ, lấy giáp tôi luôn kìa Trời Trời Cái lực lượng nó lên kìa Lực lượng của nó lên kìa Cái lực lượng của nó lên kìa Trời cứ lên đi, cứ lên đi Anh carry hết cho Giết nghe nè, thằng này bị giết mà Không, tao không mất cover đâu ra rồi bye bye anh em nha